Cô trò mình cùng nhau vào định lý số 1. Cho đường tròn tâm mô Được chưa nhỉ? Cho đường tròn tâm mô với hai điểm A và B trên một đường tròn thì nó tạo ra một cung nhỏ AB. Và tương tự như thế với hai điểm C và D trên cùng một đường tròn tâm mô luôn thì ta tạo ra một cung nhỏ đó là cung nhỏ CD. Vậy mối quan hệ giữa hai cung này, nếu như hai cung này bằng nhau, được chưa nhỉ? Nếu hai cung AB bằng với cung CD, nhớ là chỉ xét trong cùng một đường tròn hoặc hai đường tròn có cùng bán kính nhé các con nhé. Thế thì cung AB, được chưa? Và cung CD. Theo định lý thì hai cung này bằng nhau thì dây căng cung là bằng nhau. Nhớ cho cô đây là dây AB là dây căng cung và đây là căng cái cung AB. Hay nói cách khác là cung AB căng dây AB. Các bạn phân biệt được cung và dây cung. Tiếp theo đó là gì ạ? Nếu như hai cung hai cung bằng nhau, hai cung AB bằng cung CD thì dây CD được khẳng định bằng dây Á AB. Các bạn nhớ